dạ thưa cô là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ à loại bộ là thích nhất bộ đội dạ hả? tại vì con cấu mơ đó từ nhỏ rồi từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi oh. nhưng mà biết sao không à, cái yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa bởi vì có những lúc là ừ, các anh ấy không thể nào đi ra khỏi uh, trại được đúng không nè thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không dạ có cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở củ chi được hay không ạ nhưng mà em nói là ở đâu cũng được hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được không nhất thiết là gần hay xa nhưng mà nói chung là bộ đội là được trời ơi tuyệt vời quá bên đàn trai nghe là chịu lắm luôn rồi đó sao vậy sao vậy ôi trời sao vậy sao em xúc động quá hả em đâu chị đâu chị chị của em đâu nào ừ. tại sao con lại à, xúc động như thế hả con sao hả con có thể cho chú linh với cô hồng vân biết được cảm nhận của con, con nói đi rằng, tại vì tình yêu bộ đội của con nó là thật đúng không nó là nó là thật và và rất là lớn nữa đúng không nè đó, đó là lý tưởng đó đó lý tưởng gọi là lý tưởng cô bé này là luôn đúng rồi cô bé này ừ. cái cảm nhận của của vân á, là cổ là một người sống rất là có lý tưởng rất là có hoài bão ừ. tức là thanh niên tốt nè thành phần ưu tú trong thanh con, niên con sẽ chứng minh cái lý tưởng đó cho tất cả mọi người đều biết con ha oh. Oh. <laughs> chào em trời ơi ừ. à, bây giờ mình ưu tiên cho đàn gái giới thiệu rồi mình trước đi Dạ con chào cô Hồng Vân ạ. Ừ. Dạ con chào chú Nguyên Linh ạ. Rồi chào dạ, con. Dạ em chào anh bên cạnh ạ. Và chào toàn thể các khán giả trong trường quay. Dạ em tên là Lương Minh Duyên, năm nay em 22 tuổi, em quê ở Phú Yên ạ. Hiện tại em đang là nhân viên nhân văn phòng ở Nhân Trạch Đồng Nai ạ. Và hiện tại em cũng đang sinh sống ở Đồng Nai luôn ạ. Rồi mời em trai. Dạ vâng, à, đầu tiên à, cho em à, xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn nữ bên cạnh và toàn thể khán giả đang xem chương trình Bạn muốn ngày ngày hôm nay. Em nhân sự giới thiệu em tên là Trần Tuấn Phú, à, 24 tuổi và giờ là quê quán ở Nghệ An và giờ đang công tác tại Củ Chi. Dạ vâng, giờ em đang là làm chức ờ, chính trị viên phó đại đội ạ. Bên đây người ta 22 tuổi á, 22 tuổi á mà nói nghe nè, một bí mật đó nha. Trời ơi, nói Sao? chung là ừ, thực sự là ừ, rất giống một cái ờ, một bạn ở trong showbiz đó. À ừ. à. Nói nghe nè cưng, cái cái cái điểm mạnh ờ, của cưng là cái gì? Dạ điểm mạnh của con đó là con biết bơi, con biết chơi thể thao. Ờ, con hoạt động vui vẻ học bác và ưu điểm của con lớn nhất trong ngày hôm nay đối với anh đó là con biết bơi tại vì sau này là anh không sợ con hỏi cái câu là giữa mẹ và em rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai tại vì em biết bơi anh cứu mẹ anh đi em tự bơi vô bờ ồ oh, trời ơi mẹ nè chú rể ơi đẹp mà duyên dáng nữa đó nghe đẹp mà còn duyên dáng nữa rồi bây giờ nè mình nhiều điểm mạnh quá thì mình có điểm yếu nào không dạ có con có điểm yếu đó là con tự ti nhút nhát ạ. không có được mình phải mạnh mẽ lên nữ dạ. quyền nếu như mà mình có một người yêu mà làm trong quân đội nữa thì mình càng phải mạnh mẽ nữa đúng ừ, không ừ, đúng rồi đó thôi bây giờ à, em hãy nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi dạ vâng à, đối với em thì ưu điểm thì cũng à, tương đối hòa đồng vui vẻ và đối với những người trong quân đội thì cơ bản là tính tự lập rất cao có mà khuyết điểm gì không dạ thì ờ, khuyết điểm thì cũng có em tương đối là nhút nhát <laughs> nhất là đối với ờ, người khác giới trời ơi hai đứa đều nhút nhát hết là sao thì nó thì hai đứa nhút nhát mới lên đây nè ờ ơi dạ thưa cô là trong các loại bộ là con thích nhất là bộ đội ạ à loại bộ là thích nhất bộ đội dạ hả? tại vì con có ước mơ đó từ nhỏ rồi từ nhỏ là con đã rất là thích bộ đội rồi oh. ờ, tới năm 12 thì con thi công an thì con bị rớt mà ba con là thích công an nữa cho nên là ba rất là buồn còn con thì con muốn đi tham gia nghiệp vụ quân sự Ôi nhưng mà hả? má không cho má nói là con cứ học đại học đi xong rồi lấy bằng về đây má cho đi nhưng mà bây giờ con đã học xong rồi má cũng không cho đi luôn vậy hả nhưng mà lý do tại sao con lại ờ, yêu bộ đội dạ tại vì là con rất là yêu nước rồi tại vì là con muốn cống hiến cho đất nước nhưng mà nhưng mà hiện tại thì con đã học xong rồi cho nên là con thấy là cái ngành nào cũng cống hiến cho cũng đất là nước cống hiến hết ừ. cho nên là với công việc hiện tại của con thì con cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt để trời ơi hay nước quá à. rồi bây giờ phú cho bên kia biết mình đã trải qua mấy mối tình rồi chàng trai 24 tuổi dạ thì ờ, về mối tình thì em cũng đã trải qua một mối tình trong thời kỳ học viên thì ờ, sau khi ờ, năm thứ hai thì em cũng đã yêu một người và đến khi năm ra trường và cô ấy thì bằng tuổi em và ừ. đang làm công tác tại Hà Nội ra trường học 4 năm em học 5 năm Ờ, mà do cô ấy là ra trường trước và giờ công tác ổn định thì và sau khi em ra trường ờ, được phân điều động vào công tác thành phố Hồ Chí Minh thì ờ, và do khoảng cách địa lý xa quá và công việc của cô ấy đã ổn định cho nên em Ừ. chia tay do khoảng cách ừ. xa quá dạ vâng. bây giờ anh hỏi thật đó. em nè ừ. củ chi với lại nhân trạch đồng nai đó xa không ờ, nếu có cần một lý do thì ừ, cũng đâu có xa đâu sát bên luôn à nhưng mà biết sao không à, cái yêu bộ đội là chắc chắn cho dù các bạn có ở gần nhau thì các bạn cũng vẫn phải chấp nhận là yêu xa bởi vì có những lúc là ừ, các anh ấy không thể nào đi ra khỏi uh, trại được đúng không nè thì bạn có chấp nhận cái tình yêu như vậy không dạ có cái lúc thì chương trình có hỏi em là ở củ chi được hay không ạ nhưng mà em nói là ở đâu cũng được hải đảo hay là vùng sâu vùng xa gì cũng được không nhất thiết là gần hay xa nhưng mà nói chung là bộ đội là được trời ơi tuyệt vời quá bên đàn trai nghe là chịu lắm luôn rồi đó nhưng mà nó có mấy mối tình rồi hỏi coi vân ờ sao con đã từng yêu chưa dạ rồi ạ dạ thưa cô vâng là con đã có một mối tình rồi ạ ờ, và năm hai đại học ạ một bên là gia đình ngăn cản một bên má ừ. con là chưa muốn chân yêu ạ ừ. và một bên là bạn đó lăng nhăng nói chung là tứ đổ tường cái gì cũng có ạ ồ vậy cho nên là con nhận ra sớm cho nên là kết thúc ạ bây giờ mình trở lại với thực tại bạn gái muốn tìm một chàng trai uh, trong uh, lý tưởng như thế nào nhưng mà nếu được thì cao hơn con một xíu ạ cao một xíu là bao nhiêu dạ cao khoảng một mét sáu trở lên ạ một mét sáu trở lên cái điều gì mà bạn không thích ở cái người bạn trai của mình dạ dạ chắc là con không thích anh bên đó hút thuốc ạ có hút ừ. thuốc phú có có trời ơi bây giờ người ta không muốn hút thuốc thì sao mình bỏ được không à, đó là lý do động lực để em phải bỏ đó là lý do phải bỏ ha dạ. nhưng nghĩ hút thuốc bỏ được mà có bây giờ mà bạn hình dung cái người đàn ông của mình phải giống một ai đó dạ con không có cái tiêu chuẩn gì ạ ừ. nói chung là chỉ là bộ đội là được trời ơi tôi yêu bộ đội đến mức trời như vậy ơi, à chỉ là bộ đội là được thôi trời dạ. ơi đây là một cái điều mà đó giờ mình chưa bao giờ thấy trong đình bạn của họ tức là không cần yêu cầu chỉ cần yêu cầu bộ đội là được giờ tôi phải qua tôi nhìn qua cái, cái chú bộ đội này xem trai. xem thế nào đó thấy chưa hiền lành dễ thương ấy mạnh mẽ có khuôn mặt phu thê có không để coi coi phu thê hay là gương mặt làm thê không gương mặt phu thê nhìn đi con chào chú ạ à, chào con trời sao ơi. thấy chưa dễ thương điềm lành rồi ha bây giờ hỏi nè <laughs> điều mà không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của mình là điều gì dạ, chắc là vũ phu nóng tính ạ vũ phu nóng tính đúng không lăng nhăng nữa có bộ không? đội khó lắm kỷ luật thép luôn thành ra là với bộ đội là không bao giờ có tính cách đó dạ cứ để bạn ấy tự trả lời đi không cái đó là nguyên tắc rồi không cần trả lời cứ để tự trả lời đi đàn trai đảm bảo luôn có người đứng ra bảo lãnh rồi sau này con tâm. bị đánh là con tiền chú nguyên linh đúng rồi tiền đó chú. nhớ nha chú chỉ cho chỉ quy gặt luôn <laughs> cảm ơn chú Đừng ạ lo. còn phú kìa điều gì không chấp nhận ở bạn gái của mình ừ, không biết không biết nấu ăn Dạ. không thể chấp nhận được là ừ. nếu con gái không biết nấu ăn ngon ừ. à, mình biết nấu ăn không biết không dạ, nấu ăn thì con thuộc top trong nhà top 3 top 3 top 3 trong nhà top 3 nhà là sau mẹ nhà có ba người là có ba luôn đó. Ừ. sau mẹ sau bố trời nằm vậy ngon chứ bộ <laughs> cưng có tài lẻ gì không dạ nếu mà có tài lẻ thì để lát để lát gặp anh con xin hát tặng anh và các chú ở đây ạ trời oh, hay quá đó, có món quà tinh thần luôn rồi đó rồi xin mời đại diện nhà trai đi ờ, kính thưa chị hồng vân anh quyền linh kính thưa khán giả trong khán phòng hôm nay ờ, tôi tên là nguyễn văn tuyên là phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn 2 là thủ trưởng của bạn phú Ờ, tôi ờ, hôm nay đi cầu vũ cho Phú thì chúng tôi ờ, có cán bộ, chiến sĩ, đồng đội có cái nhận xét về bạn gái thì trước hết là rất là nhanh nhẹn, xinh, cũng có chút hài hước. Mong rằng nếu mà đạt được một cái gì đó, có một cái kết quả tốt đẹp thì chắc chắn là nó phải có một cái quãng đường thật dài và phải cần cái sự chung tay vun sới của không những một người mà cả hai người à, cảm, xin cảm, cảm ơn, ơn ờ, đàn trai rất là nhiều <laughs> sao vậy sao vậy ôi trời ơi sao vậy <laughs> sao em xúc động quá à em đâu chị đâu chị chị của em đâu nào ừ. tại sao con lại ờ, xúc động như thế hả con sao hả con có thể cho chú Linh với cô Hồng Vân biết được cảm nhận của con, con nói đi. Coi. Tại vì tình yêu bộ đội của con lắm Nó là thật đúng không? Nó là nó là thật và và rất là lớn nữa đúng không nè? Đó, đó. là lý tưởng đó đó Người lý ta tưởng gọi là lý tưởng cô bé này là luôn đúng rồi cô bé này cái ừ. cảm nhận của của vân á, là cổ là một người sống rất là có lý tưởng rất là có hoài bão ừ. tức là thanh niên tốt nè thành phần ưu tú trong thanh con, niên con sẽ chứng minh cái lý tưởng đó cho tất cả mọi người đều biết con ha rồi xin mời chị của à, đàn gái dạ em xin chào à, à, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân thì em tên là Lương Minh Diệu là chị gái chị ruột của Duyên Nhận xét về bạn nam bên này thì em thấy bạn cũng ờ, khá là ổn, nếu mà bỏ thuốc được thì rất là ok. Và ờ, em cũng hơi có thiện cảm nên là hy vọng là hai hai em sẽ cho nhau cơ hội. Rồi à, cảm ơn em gái. <laughs> Thôi bây giờ nghĩ ờ, một cái tình yêu, một cái lý tưởng với bộ đội và một chàng trai đang đi tìm một nữ thư của mình gặp nhau xem như thế nào nhá. Ừ thôi mình mở đi ha. Chúng ta mở rào. Rồi, mở rào. hôm nay em cũng có món quà để tặng anh rồi em cảm ơn <laughs> em ờ, mở món quà đó xem bạn gái tặng cái gì còn vâng, đây là một cái bút ạ cái bút có ý nghĩa gì ông duyên dạ cái bút em mong là cái bút của em nó sẽ đi với anh trong suốt uh, những ngày sắp tới ạ và em cũng mong là anh dùng cái bút này để ký vào giấy đăng ký kết hôn <laughs> nếu mà được <laughs> trời ơi dễ thương quá vậy hai bạn cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đi dạ, em chào anh ạ chào ờ, Trước khi bắt đầu thì em với anh có thể hát chung một bài được không ạ? Dạ thưa mọi người là sau đây em xin gửi tới mọi người bài hát Hát về anh ạ Này là cái bài rất là thích của em luôn Một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển Dạ Một ba lô Cây súng trên vai Người, người chi di Quen với gian lao Ngày dài đêm thâu Vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương căn giữ trên miền đất mẹ cho dạ. em <laughs> thơm ngon và vui bước sớm hôm đến trường cho yên vui xuân đôi lúc còn hẹn hò ước mơ đó dạ, có lúc hy sinh dạ, khó nói hết bằng lời nên động lại trong tôi <laughs> những nghĩ suy không nghĩ nữa không Chờ nghĩ nữa con. không có nghĩ có lẽ là do không có đàn rồi ra nó không vô à, nhạc <laughs> bài này rất là dễ thương của nhạc sĩ thế hiển <laughs> chứng tỏ được rằng là lý tưởng cô gái ấy đã từ xưa đã hướng về bộ đội nhưng bài hát này cô ấy thuộc rất là rõ ràng có điều nó chưa trúng nhạc thôi <laughs> dạ ngày hôm, ngày hôm nay con rất là dũng cảm khi hát rồi tại vì là bạn bè con dặn ba má con dặn hàng xóm con dặn lên đây đừng có hát à rồi lấy được cái tinh thần bạn thôi hai bạn dạ. tìm hiểu về nhau đi nào cảm một nhận về nhau như thế nào nào trên vai em cảm nhận người bộ đội đang ngồi trước mình như thế nào dạ rất là đẹp trai ạ cô này đẹp không nè dạ em đang tạm thời đang bị hút hồn sang phía bên kia đang bị dạ vâng. hút đúng không đó dạ, chị vâng. cảm nhận vậy đó phú coi như là cứ thẫn thờ đờ đẫn ra nhiều khi bị đứng hình một do hút hồn nó không có <laughs> đứng luôn đấy vâng thì từ lúc nãy em vào thì cũng nghe bạn bảo là rất có tình cảm với bộ đội và ờ, tình cảm từ và kể từ lúc 12 giờ thấy tình cảm bạn dành cho bộ đội là cũng thấy ờ, niềm vui nho nhỏ trong bản thân rồi là thấy là có cơ hội lớn được rồi dạ, anh có gì để hỏi em không ạ đối với anh thì ờ, là người trong quân đội thì một môi trường đặc thù là thời gian ít bên gia đình có nhiều lúc khó khăn thì em nếu mà chúng ta tiến tới thêm nữa thì những lúc khó khăn thì em có thể vượt qua và chịu đựng được tất cả chỉ các anh không lăng nhăng anh trung tình là được rồi ạ về thời gian thì cũng một tuần trực một ngày nghỉ thì có thể ờ, tuần này đi tuần sau sẽ không gặp được và tuần sau nữa sẽ lại gặp dạ được À, một tháng thì trung bình chắc được hai lần dạ được dạ không sao ạ mỗi bạn sẽ có một câu nói thật lòng mình về người đối diện sau đó chúng ta tiến hành bấm nút em đã nói hết lòng của mình rồi em chốt là một câu cuối là anh ơi anh có bấm anh có thích em hay không thì anh cũng bấm giùm em tại vì <laughs> dạ tại vì là lúc mà má em đi làm cái giấy xác nhận độc thân cho em thì cả làng cả xã cả xóm đều biết hết rồi <laughs> nếu mà anh không bấm là thôi tết này em không về quê luôn trời đất <laughs> ơi cái này từ lúc vào đã đặt tình cảm rất vừa mới cao nhìn thấy đúng không vừa mới vâng. nhìn thấy là sao nè vừa mới nhìn thấy là đứng gọi là à, muốn hút. kiếm cái nút liền đúng không vâng. muốn kiếm cái nút liền ừ. hút hồn xong bên giờ nhanh chóng để kiếm cái nút ánh đó thấy chưa linh chưa thấy con trai nào quyết liệt như con gái này chưa hết thường là thường là con trai sẽ nói câu đó nhưng mà hôm nay tôi lại thấy cô gái nói một anh bộ đội như thế trời ơi cô bé Thôi. này cô bé này rất cá tính, cá tính quyết liệt luôn đó. và quyết liệt cô bé Thôi, này mình à, để tay vào nút bấm nữa các bạn các bạn đang đối diện với gia đình với bạn bè với người thân và hàng triệu người nha hãy thể hiện bằng cả trái tim của mình bằng nhịp tim của mình với nút bấm ba hai một rồi chúc mừng đây đứng xích lên hai nắm tay nhau đầu tiên đó cảm nhận cái nắm tay thế nào run quá để để quà bển đi tí nhận quà của chương trình vâng, vâng. thì à, nhân tiện trong chương trình ngày hôm nay có gia đình và chỉ huy đơn vị thì em cũng xin phép à, gia đình nhân duyên cho em à, được tìm hiểu duyên ừ. Vâng. và nếu như tìm hiểu được thì sẽ chăm sóc duyên như thế nào hứa với hứa với ba mẹ của ừ. duyên coi như bây giờ em tưởng tượng là các cụ đang ngồi xem màn truyền hình đó thì em hứa làm sao nè thì hứa sau khi mà nếu mà tìm hiểu à, được và đến với anh đến với nhau và cưới hỏi thì em sẽ hứa sẽ chăm sóc duyên ừ. những lời hứa đó nó còn mãi trên truyền hình nha What? không bao giờ thay đổi nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì à, anh nghĩ rằng cái biên bản tình yêu đó sẽ là một điều rất đáng trân trọng dạ con xin hứa với các chú ở đây ba mẹ anh của anh ở nhà thì con sẽ là hậu phương vững chắc của anh cho tới khi nào anh bỏ con thì thôi trời ơi thương quá chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm à, hiểu nhau và sớm sẽ có một thông báo một tin vui rồi phú chứng tỏ bản lĩnh coi nè phú ừ. nè đó thấy không có gì đâu Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào, chào anh bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Linh, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán tại quận Bình Thạnh ạ. Chào em trai. À, dạ vâng, trước hết cho em gửi lời đến lời chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn nữ xinh đẹp ở phía bên rèm và chào toàn thể các quý vị khán giả và các đồng chí đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Bùi Đình Minh, À, năm nay thì em 29 tuổi. À, em uh, sinh ra và lớn lên tại uh, Trương Mỹ, Hà Nội. Hiện giờ thì em đang học tập và ờ, công tác uh, tại uh, Lữ đoàn đặc công 429 thuộc binh chủng đặc công. Lữ đoàn đã nằm ở đâu em? Dạ, lữ đoàn uh, hiện giờ đang đóng quân ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương anh ạ. À, quê dạ vâng. ở vâng. huyện Trương Mỹ, Hà Nội ha. Dạ vâng ạ. Vậy thì đi về Thái Bình cũng đâu có xa đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. À, dạ vâng, thế cũng hợp lý rồi. Dạ. À, bạn gái nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì uh Em là một người thân thiện, vui vẻ Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ Là một người có suy nghĩ tích cực và lạc quan về cuộc sống Có điểm yếu gì không em? Có nhiều ạ Em à, cũng hơi kỹ tính một tí Em à, hay ăn hiếp Ăn hiếp ai? <laughs> ăn hiếp ví dụ như là em gái hay bạn thân Vậy là mày muốn ăn hiếp bạn trai dữ lắm phải không? Dạ cái đấy thì tùy bạn trai ạ Còn cái điểm à, yếu nào nữa không? à, là em cũng hơi mất bình tĩnh một chút khi nói chuyện với mẹ nếu như mà mẹ nhắc nhở em về cái chuyện lập gia đình ạ Là ở nhà hối hay sao? Dạ mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ Trời đất ơi <laughs> dạ ở à, ngoài một số vùng quê ở ngoài miền Bắc ấy ạ mà con gái ngoài 25 tuổi mà chưa lấy chồng ấy dạ, thì nó nó, nó nó nặng lề nó ạ thế nên là mẹ em ờ, đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ tùm lum lên tùm lum mà chưa dính được mối nào hết hả dạ ngày nào cũng bảo con ơi tối nay nghe điện thoại nhé thế nhưng mà điện thoại thì cũng có cuộc nghe có cuộc không nghe nhưng mà không đi đến đâu ạ trời ơi ờ, thôi hy vọng hôm nay chị với linh mát tay nha dạ ha rồi à, bạn trai nãy em nói em làm đặc công là cái cụ thể cái việc em đang công tác là cụ thể là việc gì vậy em em hiện giờ đang làm là chính trị viên à, đại đội ạ chính thì em trị à, viên. làm về công tác đảng và công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền cấp dưới ạ à ba sao này là chức vụ gì em dạ giờ ba sao là thượng úy anh ạ điểm mạnh điểm yếu của thượng úy là gì <laughs> dạ thì em cũng à, cũng cảm thấy mình là một người hiền lành ạ thân thiện chịu khó hay cười ạ rồi điểm yếu là gì em có điểm yếu mà. mới gần đây mới phát hiện ra là à, em ngủ ngáy ngủ ngáy ai phát hiện ra cho em dạ hồi hôm về tết thì là em về với ông ngoại em thì em ngủ với cả ông ngoại em thì à, sáng ngày sau ông có hỏi là hôm qua minh uh, đi lên rừng uh, à, cưa gỗ hả minh ủa đồng đội em không phát hiện ra để ông ngoại phát hiện ra không ngáy tại nhiều khi thường. em ở nguyên đồng đội em là ai cũng cưa hết trơn người nào cũng ngáy đều phải không em và điểm yếu nữa của em nữa là em uh, quét nhà hơi nhiều quét nhà hơi nhiều Hả? Quét nhà hơi nhiều, kỹ tính quá đúng không? Dạ, không phải tại em cứ thấy về phòng em mà thấy à, nhà cửa mà có bẩn quá thì em lại nhảy vào quét nhà, lau nhà Kỹ tính Quét quá, một ngày mấy lần? Đâu. Dạ, một ngày có thể quét chục lần Trời đất ơi à, Tình trường, tình trường thì sao em? Dạ, báo cáo chị, em mới có một mối tình đơn phương ạ, à, 5 năm rồi Trời ơi, yêu gì 5 năm dữ em vậy? có coi như chàng trai còn trong trắng Chiến đấu gì dở quá, 5 năm không tấn công được Thiệt tình Còn Bèo bạn gái mấy mối tình rồi em? À, dạ, em trải qua một mối tình ạ, kéo dài hơn một năm ạ. Lý do em chia tay là gia đình bạn trai em thì à, coi trọng việc môn đăng hậu đối và bạn trai em với em thì chắc là tình cảm cũng chưa đủ lớn để vượt qua những cái thử thách đấy ạ. Hy vọng mối tình mới được sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ rất là thuận lợi đó. Hồi đó giờ em có nghĩ là em sẽ quen với một ừ, chiến sĩ không? Ừ, à, ngày xưa thì em hay xem chương trình chúng tôi là chiến sĩ thì em cũng uh, thích thích thế nhưng mà thấy uh, các chú các bác nhà mình người thân nhà mình ấy làm bộ đội thì hay phải xa gia đình nhiều ấy ạ thì em cũng hơi bớt thích điều tí nhưng mà em cũng vẫn thích ừ vậy em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào về ngoại hình thì em mong là sẽ được cao hơn một m bảy à, mập mập một chút nữa bởi vì em cũng hơi mập với lại à, về tính cách thì bản lĩnh trưởng thành có chỉ tiến thủ trong công việc trời ơi đây là chính trị viên em hả dạ vâng ạ Trời ơi, chính trị viên là bản lĩnh vô cùng tận em ơi Được rèn luyện trong quân đội rồi thì đừng nói chuyện đó Bao luôn với em luôn Còn gì nữa không? À, ngoài ra về thì à, trong à, cuộc sống cũng như là trong gia đình thì à, biết tôn trọng, chia sẻ và quan tâm tới em ạ quá đơn giản em thấy em còn quét nhà một ngày 10 lần mà làm gì không quan tâm được chị nghĩ tính cách là ok rồi đó giờ em chi tiết về ngoại hình đi em muốn sao không ờ, cắt tóc mà sọc ngang sọc dọc thì chắc là bộ đồ làm thì chắc giá. không có trời ơi em đó em nhìn xuống ơi. hết mấy anh ở dưới coi có anh nào mà tóc mà sọc ngang sọc dọc không vâng. làm gì có à, mặt mũi thì tóc mắt tai mũi nghiêm túc rồi <laughs> mắt mũi môi miệng mọi thứ là đúng vị trí à chắc đúng rồi đó à, răng thì không chín sáu ba không ủa là sao chín sáu dạ. ba không là sao mọc lên lộn xộn không có xin phép ấy ạ à vậy là chín cái mọc chưa chín cái mọc ra ngoài rồi ba cái mọc vô trong rồi có chỗ không có cái nào đó hả dạ trời ơi chín ba không lần đầu tiên tôi nghe răng đó có thẳng hàng đều không răng này là có 10 trên 10 luôn rồi được em không thích bạn trai gia trưởng ừ. bảo thủ ừ, hút thuốc có hút thuốc không em dạ em không ạ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào thứ nhất về cái tính cách thôi anh ạ hiền lành biết à, tôn trọng người trên người dưới đặc biệt là biết à, nhẫn nhịn nhẫn, nhịn, nhịn hả vâng là dạ. tức là em muốn la sao la ta nhịn hết tới luôn đó hả dạ không anh ạ cuộc sống thì có rất là nhiều vô vàn những vấn đề khó khăn đi anh nếu mà hiện giờ bình thường thì không vấn đề gì nhưng mà khi gặp khó khăn thì à, em nghĩ là trong gia đình thì vẫn mong muốn là à, người này có thể là nhẫn nhịn khuyên bảo với nhau người kia cũng ừ. thế có điều gì thì vợ em còn nóng tính thì em cũng cố gắng nhẫn nhịn và ngược lại thì ừ. để để cho cuộc sống mình sẽ Ừ, thuận lợi hơn bây giờ anh sẽ qua xem mắt đàn gái coi thế nào nha <laughs> đồng chí à, thượng quý oh, chào, anh gái dễ thương ha hai cái đồng điếu nhỏ nhỏ dễ thương lắm nha <laughs> lấy chồng bộ đội thì phải hy sinh một chút cá nhân của mình tức là chồng phải đi công tác rất nhiều em nghĩ là nếu mà đã yêu thương nhau lấy nhau thì sẽ thông cảm cho nhau ạ ừ. với một điều kiện nữa là bạn trai có công việc ừ, riêng như thế với lại phải đi xa như thế thì bù lại là phải biết ờ, quan tâm và yêu thương tới em nhiều ạ ừ. vậy là yên tâm rồi đó anh thấy chuyện đó yên tâm rồi, được rồi chị qua đàn gái dễ thương lắm anh trai rất là dễ thương chào em vâng có cái gì em không thích ở người bạn gái tính uh, à, cằn nhằn à, ừ. nói nhiều nhưng mà tụi em là yêu xa em là ở bình dương đúng không dạ vâng rồi chị. cái giờ giấc làm việc em sao trong khi bạn gái ở thành phố thì em nghĩ là bao lâu thì hai đứa gặp nhau hẹn hò để tìm hiểu nhau được ừ, dạ lần. vâng thì uh, thủ trưởng ở đơn vị chúng em thì vẫn tạo điều kiện cho những uh, thằng trai nào mà đến tuổi lấy vợ rồi chúng em cũng có chế độ là tranh thủ hàng tháng có thể điều kiện là tranh thủ thứ sáu thứ bảy chủ nhật các bạn có nghĩa được nghỉ mỗi tuần là có thể điều đặn lên thăm bạn gái được đúng không dạ vâng và thì đó mong muốn là có thể là khi nào chúng em trực thực hiện theo nhiệm vụ thì cũng mong muốn là bạn gái cũng có thể là Thông đến thăm đơn vị chúng em ạ à cũng có thể tới thăm đơn vị được cái dạ gì Đà vâng, dạ được vâng. không em Dù có lúc bạn trai về thăm mình nhưng mà cũng có lúc mình tới đơn vị mình thăm cho biết dạ Thôi được làm được ha dạ vâng rồi tìm hiểu một năm rồi tiến tới hôn nhân thì em thấy ổn không dạ em thấy uh, ổn như điều đó cũng phải mong mà tùy thuộc bạn gái nữa hiện giờ đơn vị em cũng các thủ trưởng cũng có nhà cho chúng em nếu ừ. sau khi ừ. lập gia đình là lập gia đình cho vợ vô đó ở dạ được dạ luôn vâng. đúng không dạ vâng. dạ vâng. rồi ok rồi bây giờ mình sẽ gặp gỡ ờ, đại diện của ờ, đồng chí thường quý nha Dạ hôm nay em ờ, đến với thủ trưởng em với cả cũng ờ, anh chị ờ, họ hàng em. Rồi. Dạ. Đại diện gia đình phát biểu trước đi. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị trong khán phía trước Anh thấy bên em dâu tương lai được không? À được. Nhưng mà trên vấn đề là là là em phải tìm hiểu thì để hai em sau cái thời gian quá trình để hai em tìm hiểu. Rồi. dạ Cảm ơn anh. Yeah. Dạ. Xin mời đại diện cơ quan của anh trai. Xin kính chào à, toàn thể quý vị đại biểu, kính chào ekip làm chương trình, kính chào anh Quyền Ninh, chị Cát Đường. Dạ. dạ, chào đồng chí. Tôi là Nguyễn Hồng Thái, đang công tác ở Lữ đoàn đặc công bộ 429 binh chủng đặc công, cấp trên trực tiếp của đồng chí Minh. Đồng chí Minh là cán bộ trẻ của nữ đoàn và có triển vọng phát triển, là người có bản lĩnh, có trí tuệ và đặc biệt là rất nhiệt tình với đơn vị và bạn bè. Còn Linh bên này thì là rất là xinh gái, có nụ cười luôn luôn nở trên môi và hai người là rất đồng cảm nếu mà đi được với nhau ninh cứ giao việc nhà cho minh hết <laughs> à, xin ờ, kính chúc chương trình và chúc cho hai người sẽ chọn với nhau và đi đến với nhau à. xin cảm ơn dạ cảm ơn anh hôm nay mình đi với ai dạ em đi cùng với ờ, cậu vợ và em gái của em ạ chào cậu xin chào à, chị cát tường anh quyên linh cùng toàn thể quý vị khán giả chào à, các anh chị phía bên nhà, nhà bạn trai thì hôm nay đến đây rất là vui vì chương trình bạn muốn hẹn hò thì ở nhà là ừ, mở với lại các cháu thì là thường xuyên xem xong rồi cái động viên linh đi thì linh không chịu đăng ký xong rồi mở mấy em đăng ký cho hôm nay đến ừ, rất là vui về phía bạn trai bên này thì thì ờ, thực ra là mình rất là thích quân đội về phần phía bạn trai này thì rất là ok rồi mình mình rất là hài lòng trong cuộc sống hàng ngày thì linh cũng nhanh nhẹn vào trong này hai năm thì cũng ít bạn bè toàn mối quan hệ là trà sữa thôi thế thì rất mong là hai bạn đến đây chương trình thì à, nên cho nhau một cơ hội bởi vì sau này quyết định cuối cùng cũng vẫn phụ thuộc vào hai bạn Đấy. rồi cảm, dạ, cảm ơn cảm ơn cậu bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhé dạ. bắt mở đầu rào. gặp em trực tiếp thấy ờ, thấy em rất là ờ, xinh và có có lụ mà đúng không đồng tiền rất là duyên à, ờ, trước hết à, anh có bó hoa thì anh gửi tặng em cả một quyển sách nữa dạ vâng em cảm ơn anh ạ à. em cũng có món quà tặng anh và cũng là một quyển sách ạ vâng, anh cảm ơn em à, anh sẽ đọc hết cái quyển sách này của em bởi vì anh rất là thích đọc sách bạn nữ coi bạn nam tặng quà gì kìa ngồi xuống đi bạn ngồi hai bạn ngồi xuống đi hả à cũng sách là một cuốn sách hiểu về trái tim ạ nhưng mà sao có cái ờ, ngôi sao ở trên nhiều quá vậy sao này là anh tự gấp ạ dạ vâng đây là sao ước em ạ em có chắc là anh gấp 100% phần trăm không ạ à, cái này thì là có tờ giấy cắt sẵn thì em nên là về gấp thì rất là nhanh có lòng quá cũng có nhờ các đồng đội hỗ trợ thì anh cũng chuẩn bị đến tuổi lấy vợ thì anh mong muốn là mình có một uh, uh, uh, ngôi sao mang người yêu mình đến dạ, anh không phải là một người có thể là hô mưa gọi gió nhưng mà anh tin nếu mà em cần một người là chắn nắng che mưa hoặc là chăm no chăm sóc cho em thì anh nghĩ là mình chắc chắn mình làm được dạ vâng ạ anh có muốn hỏi thêm em gì không em có biết nấu ăn không ạ Ừ. biết nấu ăn và giỏi thì em không dám nhận nhưng thích nấu ăn thì em có thích nấu ăn thế à? chúng ta có nhiều điểm chung như thế thì là sẽ mong có điều kiện là chúng ta sẽ tới với nhau hoặc là có cho nhau cơ hội nhiều hơn rồi hát tặng bạn gái một bài đi bạn trai em rất là thích hát nhưng mà em hát không được hay lắm ạ anh cứ thể hiện đi ạ đến gần bạn gái à, hát luôn à, à, dạ vâng. đó đừng hoài nghi tình anh em nhé ngày hôm qua đó tình đã trao em cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy và mai sau nữa yêu người càng đắm say có ai hơn tình em một tình yêu một trái tim trao em bạn nữ cảm nhận về bạn nam trước mặt mình như thế nào bạn nam là một người ờ, chín chắn chững ừ. chạc ạ ừ. có ăn hiếp người ta không à, cái đấy thì phải tùy bạn nam bạn nam mà chị lại được em thì em sẽ không ăn hiếp nếu mà để em bắt nạt thì chắc là em sẽ không từ chối đó dạ, vậy <laughs> giờ từ thuở ban sơ mới về nha em sao nhắm ổn không em à, dạ nhắm trị nổi bạn này không à, hay là để bạn ấy ăn hiếp dụ là em chỉ ngại mỗi bạn gái dỗ thôi bởi vì em không biết bạn gái dỗ thì phải dỗ như nào rồi còn nếu ăn hiếp thì em cũng cam chịu một phần cam chịu một phần <laughs> trời ơi chiến sĩ cam chịu một phần nghe thấy thương quá nhường đi em ha rồi bây giờ mỗi người nhìn thẳng vào nói một câu tận đáy lòng của mình trong tim mình nghĩ thế nào mình nói như thế mình có rung động với người đối diện hay không thật sự từ lâu lắm rồi thì ờ, anh chưa cảm giác là tim mình đập nhanh như này là cảm giác nói bồi hồi như này thì ờ, hôm nay là gặp em như thế anh biết cảm nhận là mình cũng có tình cảm với em và mong muốn à, em cũng cho anh một cơ hội À, hôm nay thì à, gặp anh ở chương trình em cũng khá là bất ngờ qua những gì anh và em trao đổi nãy giờ em cũng thấy là chúng ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng với nhau còn những điểm gì mà chúng ta còn thấy chưa hiểu và chưa thoải mái với nhau thì hai chúng ta hãy cùng cho nhau một cơ hội anh cảm ơn em tuyệt vời rất nhanh gọn đặt tay vào nước bóng, bóng em đây Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời Hết Thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi. Rồi, Bắt đầu từ bây giờ giây phút này đây ngày hôm nay trước mặt à, gia đình hai bên trước mặt các à, chiến sĩ đồng đội của mình cấp trên của mình hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau xin phép cậu ừ à, đã dạ, chọn xin phép là cậu thì hôm nay cũng có điều kiện là chương trình à, à, đã cũng có xe duyên à, à, giúp cháu gặp với cả linh thì à, cháu cũng mong muốn thời gian tới là cậu cũng tạo điều kiện cho anh em cùng cháu dạ, à, thì đúng rồi à. một điều hết sức là quan trọng đó là hôn nhau để chứng minh nút bấm của mình là đúng em đã là ý những chiếc bé của cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn Rồi mời bạn gái Dạ Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Rồi, Chào em. các bạn khán giả à, Em tên là Đặng Thị Xuân Thúy, năm nay em 30 tuổi Em quê ở Lâm Đồng, hiện đang là nhân viên phòng thí nghiệm à, Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ừ. Rồi mời bạn trai giới thiệu Xin chào chị Cát Tường Xin chào bạn nữ bên cạnh, xin chào quý vị khán giả Em tên là Đặng Trung Trực, năm nay 38 tuổi, đến từ Phú Yên Hiện là đại úy, đại đội trưởng công binh ở Chu Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào em? Ưu điểm của em là hiền, còn khuyết điểm của em là trầm ít nói. Giao tiếp đồ nó cũng chưa nó, ờ, ờ, nó rành mạch đồ vậy. Còn nhút nhát á? Dạ nhút nhát. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ ưu điểm của em là sạch sẽ, kỹ tính nhược điểm của em là em hay thức khuya đọc truyện một hai giờ đêm đi ngủ đọc truyện gì mà thức khuya một hai giờ đêm dữ vậy đọc truyện ngôn tình vậy trời ơi đọc hai một hai giờ đêm dạ rồi à, những lúc rảnh rỗi đó em làm gì dạ em coi phim coi phim với đọc truyện không vậy đó hả ừ, chuyện thời gian đâu dành cho người yêu em chưa trải qua mối tình nào hết 30 tuổi chưa mối tình nào hết dạ có ai yêu đơn phương mình hay là mình có yêu đơn phương ai không dạ hồi trước đây đi học thì em có thích một bạn tới đại học xong rồi bạn nó không biết nhưng mà giờ bạn đó đã có gia đình em có nói cho người ta biết là mình thích người ta không dạ không không nói sao người ta biết được dạ tính cách của em thì hơi bị thụ động trong tình yêu nhưng mà suốt từ thời gian đó đại học đó mà tới bây giờ không có ai để không ai đeo đuổi mình luôn hả à? em cũng biết người ta có đeo đuổi em không là do em hờ hững quá em không để ý xung quanh chắc vậy có muốn có bạn trai chưa muốn dạ. lấy chồng chưa dạ có à, ngày hôm nay là phải viết chí nha có bạn trai nha dạ 30 tuổi là lấy lập gia đình được rồi đó rồi, rồi. chú à, bộ đội cam lâm nè chú có à, mấy mối tình rồi Dạ em ờ, có một mối tình Do thấy ờ, tính tình ờ, không phù hợp nên em chia tay Hôm nay thử xem có phù hợp không nha Dạ Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì là có trách nhiệm, nam tính, chân thành, có tinh thần cầu tiến Cái đó chắc bên kia có đủ rồi đó còn cái gì mà bên kia thấy có vẻ khó chút không chứ cái yêu cầu đó dễ quá chung thủy nữa chị chung thủy hả đúng à, anh ơi anh có chung thủy không anh dạ có chị đâu có cơ hội gặp ai đâu mà không chung thủy ở trong quân đội không hà anh sẽ qua xem mặt đàn gái coi sao nha dạ à, có bao giờ mình xem phim mình nghĩ người nào đó là cái dạng của người yêu của mình không dạ cũng có chứ ừ, ở việt nam thì có uh, ngô thanh vân à đại quý đại đội trưởng công binh thích người như ngô thanh vân thử xem ồ oh, dễ thương nha dạ em cảm ơn nè anh thông báo dễ thương dịu dàng ngô thanh vân trắng ngô thanh vân dạ ngô thanh vân làm phim cũng hơi đen được bạn gái dễ thương lắm chào bạn gái dạ có bao giờ em đi ờ, nha trang chưa dạ mới đi tới ninh thuận à nhất chút xíu ninh thuận đó là cam lâm đó cam lâm nó giáp ranh với ninh thuận đúng không anh trai dạ cam lâm rồi cam ờ, gì đó cam xoài cam gì đó cam đức cái này coi ra ờ, Chị làm dâu cam lâm được không? Dạ, anh đâu chịu không không? Em biết Xong chịu, trời ơi Chịu liền, xong chịu Chịu, anh bảo đảm với em là chịu, em quá dễ thương Nếu mà chịu thì à, có theo chú bộ đội về cam lâm không? Dạ khó. có Thích đó. À, thích Cái chữ có dễ thương lắm dạ, Thích lấy dạ chồng bộ đội không? Dạ có có hả? Có khi nào nghĩ mình sẽ lấy một quân nhân không? Em nghĩ em có duyên với quân đội ấy gì Sao vậy? Tại em ngủ em mơ với mấy chú bộ đội lắm Ủa dạ? <laughs> có luôn ngủ là mơ thấy chú bộ đội không hả? Có không? dạ có có mơ chú bộ đội không dạ có mơ chú chú đại quý không mơ mà em không thấy mặt ạ à. à nhưng à, mà thấy bộ bộ đội nhưng ờ, mà không thấy mặt bữa nay mới thấy mặt nè hồi đó mơ thấy hình giờ thấy mặt cộng lại là thấy chồng chị còn chưa thấy mặt nữa bây giờ chị phải qua coi coi cái người tình trong mơ của em Được như thế nào à. coi phải cái anh này nhưng mà em có thấy tướng không em thấy bộ đội, có cao. mơ bộ đội đó à, cao không mập lắm không mập lắm à. hơi cao cao Thấy được gì Em không thấy được khuôn mặt Em không thấy khuôn mặt Thấy bóng đen đen không đúng không? Lắm. <laughs> Chắc cỡ mấy số mấy bóng màu không có đen đen đâu anh chứ sao bóng trắng hả <laughs> bóng trắng mà mệt à <laughs> dạ xin chào dạ. chị ạ rồi em không ngờ ban ngày anh không xuất hiện anh chỉ xuất hiện ban đêm thôi anh ta ngủ mà anh làm gì anh xuất hiện trong đó làm chi vậy thì dạ, em đâu có biết được tự nhiên em cũng khoái bộ đội quá ta ngon lắm à nha nhìn ngầu lắm nha xuất hiện trong đêm bữa nay thấy mặt đi về quê luôn nha đồng ý không dạ được ha dạ. rồi ý kiến người thân hôm nay em đi với ai dạ em đi với em với bạn ạ à. trời ơi em dễ thương quá vậy chú chú quyên linh chào con Chào cô Cát Tường và quý vị khán giả đang trong trường quay ngày hôm nay. Chào anh, em tên là Thương, là em gái của chị Thúy. Chị Thúy ở nhà là một người rất là hiền lành, ít nói nhưng mà chị rất là hoài đồng và thân thiện. Thấy ờ, anh rể tương lai thấy được không? Em khóc rồi kìa. Rồi sao vậy cương? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mong chị gái đi lấy chồng không? Yeah. Dạ. Anh à. trai, à, anh rể ờ, tương lai hỏi vài câu chào em gái đi. À, chào em. Uh em thấy anh sao và em ờ, xúc động thấy anh em sợ quá em khóc <laughs> tức là do chị gái không có bạn trai hôm nay chị gái lên đi tìm bạn trai em xúc động đúng không yeah. Dạ. chứ không phải nhìn anh này sợ quá khóc quá không <laughs> anh này khô à hay là nhìn đen quá sợ <laughs> tao bộ đội công binh là tao đi mở đường yeah. Dạ. mạnh mẽ lắm á à, thấy anh rể thấy sao yeah, dạ, anh này là một người rất là hiền chững chạc có muốn anh làm anh rể cho mình không dạ muốn rồi vậy được rồi khỏe cảm ơn em đại quý đi với ai vậy dạ đi với em là có có ông bà à chào chú dạ chào chú ạ à. à, xin chào à, quyền linh à, xin chào các tường dạ à, chào tất cả khán giả trong trường quay chào cháu à, thúy và à, em của cháu thúy thì gia đình là có bốn anh em giờ còn cả một là trực là chưa có gia đình thì hôm nay đến cái trường quay thì nhìn thấy cháu thí thì rất là hiền dễ thương bản thân gia đình thì cũng mong muốn là cho hai con có một cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ nhau để đi tiến xa hơn xin chân thành cảm ơn xin hết dạ, dạ. cảm rồi bây giờ để hai bạn có thời gian tâm sự với nhau nha chia sẻ với nhau nha mở rào tặng em dạ cảm dạ, ơn dạ, em cảm ơn lần đầu dạ. tiên ờ, thấy anh ờ, em thấy thế nào dạ em, thấy anh hiền à thấy lùng lùng giống trong mơ gì vậy những thời gian ờ, mình bên nhau thì thời gian nào đi đâu được đi những đâu đi đâu được là sao ý hỏi bạn gái muốn đi đâu đó em em thích đi ăn à đi ăn còn em thích đi đâu nữa không em thích đi chơi trời mới quen nhau thích đi ăn chơi vậy trong quá trình quen nhau mà có những ý kiến ờ, anh và em nó mâu thuẫn với nhau thì em ờ, xử lý như thế nào em muốn là mỗi người bỏ một cái tôi của mình xuống một ít ờ, mời hai anh chị ngồi xuống đi dạ, ngồi xuống rồi nói tiếp vậy em có gì được hỏi anh không rồi anh chủ động anh hỏi đi, anh thổ lộ đi Cô gái vậy chết rồi Ở ngoài em có nơi cảnh đẹp nào giới thiệu cổ đi, mốt rượu cổ đi Nói đi, kể cho hấp dẫn cái cổ đi ra, ra Cam Lâm coi Ngoài đó có xoài gì đó ngon lắm đó Ở ngoài đó có biển ừ. Có biển Nha Trang đẹp Đúng rồi Cái dịp hè em ghé thăm chơi Dạ yeah. Chơi gì biển Này hát bài tặng cô ấy đi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 này nói nó kêu rồi nghe nè cái bài nó rất là lãng mạn bài này lãng mạn tình cảm lắm hát cho nó ướt át chút xíu hát như là chào cờ quân đội vậy đó yeah. <laughs> Dạ. em có cách nào đọc thơ không thơ tình không thơ tình thì cũng ờ, cũng có anh bước tới anh nắm tay cổ ừ. anh đọc thơ anh ướt át chút xíu cho nó lãng mạn xíu đi thì đến đây anh cũng chuẩn bị bài thơ để tặng em yeah. Dạ. bài thơ có tên là ngày em đến bên anh nhìn thẳng vô mắt cô gái Ngày em đến bên anh Cho bầu trời xanh bao mơ ước Cho nắng vàng hồ viện làng gió mát Cho chim vui tung tăng đàn cá lượng Cho hàng cây xanh xôn xao rì rào Cho nỗi buồn tan biến Cho niềm vui luôn vĩnh hằng Cho con tim kết nối con tim Cho tình yêu nở hoa kết trái trên đường tình rực rỡ muôn sắc hoa có cố gắng có cố gắng thôi được rồi em cảm nhận về ảnh như thế nào em thấy ảnh cũng giống em hơi bị thụ động ừ đúng rồi ảnh hơi à, thụ động chút xíu và nhát thật dạ, sự rất nhát dạ, ảnh cố gắng nhưng lắm rồi à, đó em đây là con người rất chân tình nè à. em ơi nhưng mà thế em điều điều động à, lính của em sao có nhẹ nhàng vậy không dạ điều điều động thì em dùng điều lệnh chứ nói nói tình cảm quá thì lính không nghe được ví dụ giờ tập hợp quân em đứng lên thử em nói cho nó thử cái coi nó, nó không khí coi làm cho mạnh mẽ cái coi cho nó có tinh thần thần thái lên chút xíu coi bắt đầu nghiêm nhìn bên phải thân thôi chị đón trang phục cái gì tiếp tục hành chị đón trang phục xong gì cái gì chỉnh gì chỉnh đốn trang phục à chỉnh đốn trang phục à, hả? chỉnh đốn trang phục chỉnh đốn trang phục xong làm lại cho nói rõ đại đội trưởng công binh đúng không mình phải mạnh lên chỉnh đốn quân phục nào làm lại nào đồng chí đại quý chuẩn bị bắt đầu nghiêm nhìn bên phải hả tiếp tiếp thôi ủa chỉnh đốn <laughs> chỉnh đốn quân phục đâu dạ chưa chưa tới, à rồi rồi chưa à gì hả chưa tới chưa gì thôi rồi rồi làm lại làm nguyên một một một, một tràng luôn nha hai ba nghiêm nhìn bên phải thật thôi chỉnh đốn phục phục chỉnh đốn phục phục xong nghiêm thôi năm thớ này, thôi không có khác có khác em công nhận không cái giọng đọc thơ là khác mà cái giọng mà nghiêm một cái là rất là là là là có uy lực đúng không em đó, mai mốt ảnh về anh kêu dở nghiêm là em phải nghiêm đàng hoàng thôi là tiêu đó nha được được thôi bây giờ mỗi người là hai người nhìn nhau mỗi người nói một câu thôi thật là tình cảm anh thấy em là dễ thương hiền vì đến đây là có cái duyên mong em tạo cho anh cơ hội để anh được à, quan tâm chăm sóc em nhiều hơn cảm ơn rồi giờ anh hỏi thật đồng chí đại quý nè nhìn thẳng vào mắt cô gái đi em thấy tim mình có rung động không dạ có em có thích cô gái ngồi đối diện không có thích nhiều không nhìn cổ kia em thấy thích à hả Ê, em thấy ờ, em thấy thích ờ, cô đối diện thấy thích rồi đúng không có mong muốn đi xa hơn nữa với cô ấy không có dạ. có hả dạ nhìn thẳng con mắt ấy kìa mạnh mẽ lên hơi nhút nhát chút xíu ha ảnh chân tình lắm đó đây mới là gọi là người chồng của gia đình nè à. không phải lo gì trơn rồi thôi hết thời gian rồi đây <clears throat> ba ngồi dưới đang lo kìa chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha một hai ba hết thời gian hết thời gian chúc mừng thôi nhẹ nhàng đó. <clears throat> rồi nắm, nắm tay, tay nhau nắm tay đó này uh, giống phân trắng mặn đen quá người trắng tươi người đen thì lùi à nhưng sao đen là chắc em anh dạ. là còn hôm trước cũng đen hơn em mặt anh đen như đít nồi luôn đó giờ em đi nắng nhiều đúng rồi đi nắng là đen thôi chứ buông ra em trắng hơn khổ luôn á có không thì chưa biết anh nói chơi thôi chứ không có đâu nha hứa hẹn gì với em gái một câu là xin ờ, rồi rồi rồi rồi, hôn bạn gái mình à anh mạnh mẽ lên nói cho em gái yên tâm đi à, phép em là anh sẽ luôn ờ, quan tâm chăm sóc chị của em cùng nhau chia sẻ dạ xin phép ba đi nói ba ơi cho phép tụi con bắt đầu ngày hôm nay tụi con hẹn hò với nhau có gì ba chỉ bảo hỗ trợ con đặc biệt lo tiền cưới hỏi sớm càng sớm càng tốt nói với ba đi dạ xin phép ba tạo điều kiện đỡ con và em quen nhau thì ba cũng thấy là cháu thí cũng hiền dễ thương thì ba cũng mong muốn rồi hai con có một cơ hội tiến xa hơn nữa thì xin hết dạ cảm ơn ba rồi thôi hôn nhau cái là bằng chứng của tình yêu đi xin Hả? bạn gái nè em, chưa chưa cho thì bây giờ xin đi người ta cho không lẽ anh xin giùm cho anh hôn em trời cho anh hôn đi nói nói lại rồi nào nói đi em cho anh hôn một cái trời tội nghiệp quá thôi cho anh hôn đi kìa ừ có gì đâu hôn đi né hoài anh anh chưa có hung mà mình phải mạnh mẽ lên bắt đầu từ bây giờ là hai đứa hẹn hò với nhau rồi nắm tay, nắm tay nắm tay không tay. buông ra đại quý nguyễn trung trật có hung cái nữa đó cố lên nha lên. mạnh mẽ lên nha bảo vệ tình yêu của mình chinh phục cho tới cùng luôn yeah. Dạ. nỗ lực phải kiếm đi tìm của cho bằng được bằng mọi giá